này vắt này xanh chín hết em nhá không như mấy cái video người ta giàn dựng người ta quay bắt hình nhá anh em nhá người ta lợi dụng ấy người ta rồi người ta đưa cái bát này ra khỏi cái màn hình video rồi người ta đổi bát rồi cuối video người ta vẫn đập bát như thường anh em nhá đấy là cái video người ta giàn dựng đĩa này tất cả xanh chín hết anh em nhá, quân vị này xanh chín thế này nhá ngày xưa em nào đi chơi ấy đánh quân cảm ứng ấy thì nhân dính ấy thì anh em biết rồi nó sẽ có bốn nhân để em sờ vào bốn mặt quân bốn mặt trắng và bốn mặt đen à, rồi sẽ báo dung mình thông qua máy báo dung anh em nhá còn đây là cái dung dịch nhiệt phân này cái này sẽ nó được cải tiến từ cái nhân dính lên lên nó sẽ làm một dạng lỏng nó nhanh khô hơn và nó bám lâu hơn anh em nhá đi chơi này em lắc đều tôi này Đấy anh em xin làm kiểm tra quân vị với thao tác nhanh bốn mặt khui một hai giây đã khô rồi cho nên là sau khi đánh xong kiểm tra không có gì cả anh em nhé cái máy này nó sẽ báo trách nhiệm báo dung cho mình này dung một anh em đánh mười lẻ này dung hai đánh phải chắc nó rất là đơn giản nó sử dụng pin 8 đến 12 tiếng hết pin một lần em ra ngoài em có thể tự thay rồi em vào chơi tiếp còn cái thẻ bảo hành của máy này cái máy này nó sẽ bảo hành cho em trong vòng 12 tháng em nhé do thời lượng nó có hạn thôi đi vào sóc thử em vài ba tiếng bạc luôn này để xem hiệu quả nó như nào này tôi giải ra cái bát cho em cùng nghe nhá cứ nghe nó sóc này mày báo dung hai rồi dung hai là chắn rồi nó mở này sấp hai em nhá sấp hai sóc tiếp này mày báo dung một không biết ba trắng hay ba đen này tôi đánh 50 triệu một lẻ này tôi mở bát này ba đen này ba đen sóc tiếp này máy vẫn báo dung một dung một lẻ rồi tôi mở bát này vẫn ba đen này Đó, sóc em các bạn này Máy báo dung hai không biết là sấp đôi tứ tử này tôi bán chắn này, chắn thường ngoài 500 triệu này, tôi mở bát này, mở bát này. Đấy, tứ trắng này. Đã qua vài tiếng bạc em đã kiểm tra độ hiệu quả như nào rồi. Còn máy này nó có cả chế độ tai nghe nữa này, em dùng chế độ tai nghe này anh em nhé, Đấy, sân bãi của mình mình dùng chế độ tai nghe được còn có anh nào đi đánh sân người ta thì em dùng chế độ dung tại sao tôi đập bát đập đĩa cho em để em kiểm chứng này chín hết anh em nhá vân này hoàn toàn sinh chín đây, đấy, anh em nào có nhu cầu anh em liên hệ số điện thoại để trên mình ấy nhà tôi ba cơ sở cơ sở một bến xe mỹ đình hà nội cơ sở 2 bến xe miền đông sài gòn cơ sở 3 bến xe trung tâm đà nẵng em gần đâu thì qua đó test hàng trực tiếp với em nhé, của nhà tôi không gửi hàng bởi vì hàng này là hàng điện tử dây vỡ tôi không đảm bảo được Đấy, chào em